xin ơn trên phù hộ nay còn à, là điền được xin à, các cái cung điện hoàng thượng em vợ hoàng đế lấy điền có cái cung điện tại kho đạn quy nhơn buổi sáng bạc cái dùng đất này cất được cái cung điện xin xem trợ chứng chứng giám dạ kính thưa quốc dân dạ kính thưa năm tỷ người trên thế giới dạ kính thưa United States dạ kính thưa United Nations dạ kính thưa tất cả quân công an quân đội trở về dân tộc trung thành xây cung đường em phờ hoàng đế lê điệp tại đây lấy lại hoàng sa trường sa thống nhất giang sơn đại việt và xin thưa kính thưa trân trọng mừng quá và kính thưa mừng quá được rồi được rồi trời cho có cái cung điện nơi đây được rồi bác trọng ơi bác trọng trời cho có được cái cung điện nơi đây rồi bác trọng ơi ừ, tiếng anh bác trọng và dạ, xin mừng quá bác Trọng ơi được rồi trời cho có cái cung điện nơi dùng đất này bác Trọng ơi ừ. đây có cái cung điện nơi đây nơi dùng đất này rồi trời cho được rồi bác Trọng ơi cho xây có cái cung điện nơi đây cái hồi à, nhỏ em phờ hoàng đế lê điền sinh ra nơi dùng đất này đây là cái hòn đá nổi thì lúc bé khoảng à, hai ba tuổi à, ra này à, để theo theo ghe bắt cá năm tuổi bắt cá nữa đây à, có chút cái việc bắt cá chơi nữa đây à, em phờ hoàng đế lên điện xin nơi xin nơi đây xin ra đời nơi đây và trở về à, xin có cái cung điện nơi đây trời cho à, cái vùng này và sân bằng nơi đây đây có cái cung điện có cái cung điện nơi đây và trong kia này trong kia nó cũng, cũng sân bằng thì có cái cung điện ở trong kia Đấy. Cứ dọc dọc dọc ở đây nè Đất to lắm Úi sang bàn cái kho đạn Và cắt cái cung điện ra đây Đấy Cung điện em phờ hoàng đế là điện ra đây Dạ xin trân trọng ừ. à, Dạ đây Em phờ hoàng đế là điện ừ. chìa nước Và đây à, Đem đem đem nước Đem nước Cúng cúng rồi là phải rải nước ha, rải nước đỡ cho quốc dân được bình an an cư lạc nghiệp quốc thái dân an ha, an cư lạc nghiệp quốc thái dân an cảnh thanh bình thái bình ha, cùng no áo ấm cho quốc dân thế giới được hòa bình hạnh phúc dạ đây em vào hoàng đế lấy điều về nước Đấy. Đấy. À, nơi đây sinh ra và xin có cái cục điện nơi mừng quá bác trọng ơi được rồi trọng cho rồi trọng cho bác trọng à, chiếu theo à, luật pháp liên quốc trên thế giới thì à, à được cất xây được lấy lại giang sơn đại việt dân tộc tổ quốc của chúng ta ừ. đây à, trung quốc phải trả đất à, tất cả quân đội công an trở về dân tộc bảo vệ dân tộc cũng đã ấm cảnh thanh bình dạ. đây cảnh thanh thì à, Trung Quốc nó nó không có có, có đất Trung Quốc nó nó không có đất nó nó không có biển đông nó không có cái vùng vùng đất này tự vì cái đất này là của của của, của dân tộc đại việt của chúng ta ừ, này Trung Quốc đã đâu và đây à, cái à, em vào quận đới lê điền đang à, thông báo lấy lại giang sơn và trung quốc đã bồi thường số tiền từ từ phá nát dân tộc tổ quốc dân tộc đại việt của chúng ta ừ. và em vào quận đới lê điền xin có cái cung điện này đây bác trọng ơi được rồi bác trọng tròn cho một cái một à xin chào cho một cái một đúng sấm trời đã định em vào quận lễ lễ điện lấy lại giang sơn thống nhất giang sơn đại việt Đây. trời mừng quá bác trọng ơi bác trọng chúng ta bảo vệ dân tộc tổ quốc của chúng ta lấy lại giang sơn à, và à, trung quốc bước ra khỏi lãnh thổ lãnh hải dân tộc đại việt của chúng ta trung quốc sẽ bước ra khỏi tất cả biển đông trả lại hoàng sa trường sa bác trọng ơn mừng quá bác trọng ơn trời cho ừ, dân tộc của chúng ta ừ, đại việt tổ quốc danh dự và trung thành đây giang sơn cái đất của chúng ta liên quốc và năm tiếng người trên thế giới ừ, đồng ý nghiên thủy là đất của chúng ta em phờ hoàng đế là điện u việt hồ việt đồng việt mân việt âu việt điền việt nhà nước vân lan nam việt và lạc việt giờ là việt nam thống nhất Giang Sơn đại Việt lấy lại Giang Sơn này và Trung Quốc sẽ trả đất lại từ à, Chi An, Beijing, Sơn Hai, Bao Bọc, Hoàng Sa, Trường Sa, Hải Nam, Ma Cao, Hồng Kông, Tây Quan, Quảng Đông, Quảng Tây, Quảng An, Quảng Xi, Xi An, Phúc Kiến, Hồ Bắc, Hồ Nam bao bọc về lúc gần tới Burma à, bao bọc hết hơn nữa cái bản đồ Trung Quốc về Burma Bản Địa về tới à, Việt Nam mũi Cà Mau, Phú Quốc và tất cả vùng đất biển đảo, biển đông Đại Việt của chúng ta. Và đây, đây lịch sử dân tộc Tổ quốc của chúng ta. Hai quần Quế Lâm và Nam Hải, dân tộc của chúng ta. Tất cả quân đội, công an trở về dân tộc. Một niềm vinh dự bảo vệ dân tộc, tổ tiên dân tộc của chúng ta. Trân trọng, trân trọng. Thank you, thank you. quê hương dân tộc của chúng ta dạ kính thưa trân trọng trân trọng thank you thank you